Đây Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khải này Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mày. Ở video này thì ờ, Khải sẽ soi đồ ờ, của Khải cho anh em xem Hôm nay là được tấm 1 tấm kia em em Với 221 mạng Và giết 22 NPC NPC thì Khải không có giết đâu em Khải đánh chúng chúng bậy bạ này chúng Và tử vong 23 lần Hàng tử vong là anh em thấy đường môn mà Khải đánh đánh vừa đánh nó chạy nè Nên tử vong 23 lần Khải thấy khá là hài lòng này Chết mới 23 lần thôi Và liên chạm 45 Nói chung là liên chạm hôm nay cũng được uh, top 1 liên chạm luôn và cho anh em xem xét đồ khá một lần nữa nha nói chung là còn có khá nhiều anh em tầm này cứ hỏi xét đồ đây nè đây nón lá đẹp trai anh em thấy đẹp trai nhà phi dân này rồi cho anh em xem xét đồ lại một lần nữa nha nón <clears throat> này thì khải ờ, vừa ép mắt pin đây mà nón này khải ép mắt pin 2540 anh em có thể xem video trước anh em cũng biết à, tiếp tục đó là một cái áo cái áo này thì khải không có thủy tinh nhiều nên là khải dùng kháng bằng khải chỉ bỏ một cục thủy tinh thôi nên là xích cái hai mươi thôi nè đó, số đồ tới một ok Lam Vương ơi đây áo này thì cũng khá là đẹp rồi anh em khải thì à, kháng băng thì tầm này là khải thấy ổn rồi không cần nhiều anh em à được mát thì càng tốt nói chung là sau này có thêm hiệp phỉ thủy tinh thì khải sẽ ép mát lại sâu nè rồi tiếp tục món tiếp tiếp theo đó là đôi dây đôi dây này khải cũng bỏ cái hai cục thủy tinh rồi nè nên là kháng họ hâm hai thôi chung là khải chỉ lấy kháng họ với dòng sinh lực thôi dòng chó không kết được tại vì khải đi theo cái nón ờ, phòng thủ làm chậm rồi <clears throat> đó do dừng mộng thì đã kết cái dòng làm chậm này nè đó đường môn mà hiện tại khải đang sở hữu 160 làm chậm như nè 40 làm chậm này 40 điểm chậm này 40 điểm chậm từ Đại lưng và hiện tại khả năng mua phô Đại lưng khởi đỡ khả ép phòng thủ lý nha anh em và ngập bội điểm chậm đó ok chưa ok chưa rồi 160 điểm chậm và đang bao tay phòng thủ ờ, dòng 1 nhưng bao tay là khả ép xịt nè mà khả ép xịt má ép tốn mới thị tinh luôn xấu dương thị tinh là vẫn xịt nè phạm chất 8 xấu dương thị tinh hiện tình 3 vẫn xịt rồi nhẫn thì khả năng nhận chón dòng một đời khả năng tống kim đó khả năng 40 chón thôi nè chứ nếu mà anh em không ăn chó thì không đánh tống kim được tại vì dính dính chó là chết dính chó là chết anh em đó nói chung là con phi dân nữa con phi dân thì khải đấu anh em cũng biết rồi trị giá của game server này là con phi dân công thành chiến này là con đầu tiên server thì được ad bảo hộ 5 triệu việt nam đồng anh em đó 5 triệu việt nam đồng và cái nỏ này thì đầu server thì khải cũng chăn ra là khải hóng về cái nỏ rồi cái nỏ này nỏ tống kim anh em còn nỏ này bơ ca anh em nó này nỏ bơ ca thì uh, đây nỏ bơ ca đây khải mang nỏ bơ ca cho anh em xem thì cái nỏ bơ ca này nó nó khác một chỗ là đi đi bơ can ngồi thì khả sẽ mang hoặc là liên đấu khả sẽ mang anh em nha anh em đây còn đỡ mà trong tống kim thì không nên mang nha tống kim thì sát thương nó thấp quá không nên mang ok khả sẽ mang nở bơ ca vô khả sẽ mang ép sức mạnh lên khả năng mà nó bơ ca vô đó hiện tại khả đi chơi bơ can ngồi đi bot tiểu này nọ thì mang cái đó tống kim thì khả mang 160 chậm còn ngồi thì khả mang 120 thôi nè 120 chậm mà mang à, full kháng họ rồi ok tiếp tục đây anh em giá trị 13 như cũ nhẫn khả mang kháng hỏa được đi liên đấu này nhẫn chậm này ngập bội khả mang được kích ờ, thông phát từ đại lưng được lái thêm sinh lực nội lực đó thì lực tay bên bơ can ngồi thì khả được ờ, bốn canh năm cho đó anh em đó vậy thôi à, xếp đồ thì cũng được cái nón này cái nón này khả ép hơn hơn một triệu anh em hơn một triệu nè, nón này thì hơn 10 triệu nói chung là đầu sẽ vào trả 10 triệu khả không bán anh em rồi phi dân phi dân là 5 triệu hai món này không một triệu nữa đi thì uh, chi phí hết khải uh, ờ, ép nón nè rồi áo giày là hết khoảng hơn ờ, gần 3 triệu gần 3 triệu đi gần 3 triệu hai triệu rưỡi gần 3 triệu đi và nó này 10 triệu 12 triệu mấy nói chung là 5 triệu nữa chung là tổng sức đồ khải khoảng tầm uh, gia truyền khải hơn một triệu rưỡi nữa nè thì tổng sức đồ khải hơn 20 triệu nè tầm 20 triệu tầm 20 triệu quay đâu đó nhẫn này thì khải mua khải hồi lúc trước khải mua 5 kim tầm này khải vừa sáng ra đây lần này mua một kim rưỡi thôi cái bò này mua một kim Chứ một kia mà server này khoảng 70k vì Nam đồng thôi nè Anh em xem video cho một like chia sẻ này em ơi Đừng quên ủng hộ một like chia sẻ ủng hộ nha Cảm ơn em rất nhiều Hôm nay được tấm một tấm kim nên là anh em ủng hộ mạnh nha anh em Khải sẽ cố gắng đánh tấm kim anh em xem